Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Vũ Đại Gaming. Lâu rồi mình cũng chưa làm lại video cho anh em. Thì ngày hôm nay nhân tiện có một số anh em hỏi về event chơi bom. Thì trước đó cũng có một số bạn đã hướng dẫn trên group nhưng mà có lẽ là chưa cụ thể thì anh em cũng chưa biết cách sử dụng cái website để hướng dẫn cách do mình một cách dễ dàng nhất thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn toàn bộ cho anh em từ A đến Z cách do mình làm sao để có thể tỷ lệ win đạt đến 95% và chơi do mình chưa bao giờ là dễ dàng như thế cả rồi thì để bắt đầu chúng ta sẽ vào event do mình anh em nhìn bên góc phía bên trái góc trên màn hình sẽ có lại event invention thì em nhấp vào cái mũi tên sổ xuống này nhỏ nhỏ đây nhấp vào sau đó anh em sẽ lựa chọn vào event firebomb, đó click vào rồi đây là giao diện mở ra khi mà event firebomb của chúng ta được tiến hành và muốn chơi được event firebomb thì chúng ta sẽ phải chuẩn bị cái là các deck này thì các deck này anh em cứ đi farm trên bình thường nhớ là treo on và tích vào nút đây mình sẽ hướng dẫn anh em đây tích vào event item thì sẽ nhặt được cái là các deck và cũng như là evil mon summon scroll này thì giờ hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em chơi tặc đấy thôi nên mình sẽ không nói nhiều về về vấn đề là Emomon rồi đây đây là cách nhặt card để có thể chơi và cách chơi thì như thế nào thì đầu tiên anh em nhấn vào nút start rồi ở giao diện của Fireball ở đây chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6 7 8 hàng ngang và 6 cái chiều cao và số lượng bom mà mình cho là 11 quả thì việc của anh em là làm sao click chọn và chọn đủ 11 quả bom và như vậy là win thì có thể để hỗ trợ cho anh em chơi hai bom gì ra và chắc chắn tỷ lệ win cao hơn thì chúng ta sẽ sử dụng cái website là Logi bom và đây là website mình sẽ mở cho anh em thấy và mình cũng sẽ sâu cái tên góc của màn hình luôn cho anh em để ý rồi như anh em cũng đã thấy được cái file bom nó đã hiện lên mình sẽ kéo qua bên này cho anh em dễ nhận ra luôn rồi rồi rồi đây là giao diện của trang web logigame.com và cái link này mình sẽ để trên dưới phần bình luận cho anh em thấy khi mà anh em vào giao diện á, thì anh em sẽ phải để ý thứ nhất đây số mình là là 11 hoặc đây là file nick là nó sẽ tìm kiếm cái bước tiếp theo anh cần phải đi còn file all movie này là nó sẽ tìm kiếm tất cả các cái bước mà anh em cần phải chọn và ở đây sẽ có là cột chiều ngang và chiều cao và đây là các số để em tích vào cho nó khớp với cái vị trí mà anh em tìm được trên chỗ firewall trên này rồi ở phía dưới bên này anh em nhớ để ý có y hai và là số mình thì anh em sẽ phải cài đặt lại giống với trong game của chúng ta ở đây mình quay lại về phần game trong game của chúng ta có 8 phần ngang thì anh em sẽ phải chọn phần Y này về 8 anh em chụp xuống 8 rồi phần chiều cao này trong game là chỉ có 6 quả thì anh em sẽ phải chọn chiều cao là 6 anh em hạ xuống 6 rồi số min số bom ở đây là 11 thì anh em sẽ phải để số mình là 11 đúng rồi rồi sau khi đã setup đầy đủ tất cả những các bước đó thì anh em sẽ nhận báo trên bo này cho mình rồi bây giờ nó đã thay đổi lại anh em thấy không nó sẽ giống y chang trong file bom game của chúng ta rồi bước tiếp theo anh em chơi thì anh em chỉ cần nhấn là find it more rồi đấy nó sẽ chỉ cho anh em bước tiếp theo là mở một ô trên góc vì nó chưa có số để nó tính toán được thì nó sẽ phải mở những ô bất kỳ đây là ô may mắn nên xui anh em có thể có bom mình sẽ mở trong game luôn rồi mở ra ô trắng luôn rồi bước tiếp theo phải làm sao bước tiếp theo nhé sẽ phải gõ đụng lại các thứ từ các số 1 2 1 1 và ô trắng này giống như trong game cho bên phần logi game đây mình sẽ gõ hai ô trắng này đây là chọn ô trắng nha em để tương tự đây là số 1 số 1 đây là số 2 và đây là số 1 rồi anh em dẫn đến panic rồi chắc chắn dưới đây là một ô xanh nghĩa là ô an toàn thì anh em chọn tiếp cho mình vào game chọn rồi số 1 sau khi có số 1 rồi thì anh em tiếp tục chọn số 1 và nhấp vào ô xanh này để nó tính toán tiếp panic tiếp tiếp tục bên này cánh số 2 bên số 2 này là một ô xanh mình sẽ chọn tương tự trong game rồi số 2 mình sẽ điền số 2 dưới này bao xanh mình chọn luôn bao dưới chắc chắn không bao giờ nổ đó ba cái số 1 anh thấy hay không tiếp tục find next more rồi đây có một quả mình rồi tích một quả mình tiếp ra web find next tiếp ở dưới này đây một hai ba bộ này ô xanh chọn đúng như ngoài logi game là chị đó anh em thấy hay không nó mở hết luôn rồi này thì mình sẽ phải gõ lại giống như trong game một một một rồi còn đây là ổ trắng ô trắng hết để cho nó tính toán số mình số bom cho hợp lý panic mode nó tính tiếp đây là một ô xanh nữa đó số 1 đó anh em chọn số 1 và tích lại số 1 ngoài web tiếp tục đó để có quả mình thì trong game mình cũng phải chuột phải mình nhận chuột phải để mình lựa chọn đây là bom hay không nhé để như anh em lỡ lỡ nhầm thì anh em kích chuột chuột phải một lần nữa để bỏ đi đó giờ mình bỏ lại bây giờ số bom còn là chín quả đây là số điểm chúng ta đạt được 150 tiếp tục anh em điểm file next nó sẽ mở tiếp ba bên cạnh làm màu xanh đó, chọn chọn chọn rồi anh em chọn số 2 đó, số 2 đây là số 3 này đó phoenix tiếp hai ô xanh tiếp đó hay không anh em tiếp số 3 này số 2 này phoenix tiếp đó, đây anh em được đau đầu hơn rất là nhiều đó lỡ anh em có tính nhầm nên nó sai nó nhưng phần mềm là sẽ không bao giờ sai đó anh em chụp phải để chọn bom tiếp nick tiếp đấy để có xanh nữa tích tiếp số 3 rồi nick tiếp để có quả bom tích vào nick tiếp rồi nó chưa biết được cái nào là bom hay không thì nó sẽ để là dấu chấm hỏi nhé nhé đây là may mắn thiên suy đó may quá đây là số 1 đó mà đây là số 1 thì bao này xanh đó nó sẽ chỉ cho anh em luôn đó anh em thấy hay không ba hai đấy trắng đó tiếp tục anh em thay lấy tiếp đó nó chỉ điểm đây là có hai quả bom tại sao chúng ta không lấy bom ở đây thì nó chưa biết chắc chắn ô nào là có bom nha anh em rồi sau khi chọn hai quả bom ở đây chúng ta tiếp tục hai nick bước tiếp theo nó đây là chấm hỏi nó không biết đây có bom hay không nó yêu cầu mình đoán hay xui u số 4 tiếp phải next ui ô này chấm hỏi luôn nguy hiểm thế nhỉ đó số 3 ui bắt đầu nó chọn thế xui này anh em đây là chấm hỏi thì mình sẽ chọn nổ quả là đen như vậy chúng ta đạt được 710 điểm rồi chúng ta sẽ đến với rào 2 khi mà muốn đặt nó đã chọn không được nó chọn sai còn round 2 thì chúng ta bắt đầu vào bằng cách chúng ta nhấn vào reset bar ở trên này rồi chúng ta sẽ chơi lại chúng ta nhấn start rồi file nó sẽ bắt chúng ta lựa chọn ô đầu tiên số 2 chúng ta chọn số 2 như bước tiếp theo tiếp chấm hỏi số 1 file tiếp ở đây nó chỉ là một cái bom rồi file tiếp báo xanh đó rồi mình sẽ lựa chọn cho giống với trong game luôn hai còn là đây là một hai số một ba số một đây còn đây là ổ trắng Đấy, tiếp bao xanh đó số 1 thì đây là số 1 này đây cũng là tiếp tục anh em phải lựa chọn cẩn thận nhé anh em bên cạnh số 1 là một ô số 2 này vậy số 2 là sẽ là số 1 số 1 đúng chưa xong đây là ô trắng còn đây là ô số 1 xong rồi đây là hai ô trắng còn tiếp tục là số 2 số 2 và số 1 còn đây một số 2 nữa nha anh em đây là một số 2 số 2 này sẽ nằm từ ờ, vị trí 1 2 3 4 và dưới này lên số 3 1 2 3 này đó, 1 2 3 4 đây số 2 đây đó anh em chọn cho đúng đó nó dùng ở trong game để cho nó tìm bước tiếp theo cho chính xác tiếp tục file next nó cho nó biết được đây cho mình là một quả bom phải nick tiếp nó chỉ cho mình đây là ô xanh cứ thế mà chọn thôi phải nick tiếp nó chỉ tiếp mình đây là một quả bom phải nick tiếp nó chỉ đây mình là ô xanh đó gọi số 2 gọi số 2 vào tiếp dưới bom là một ô xanh anh nhầm đó đây số 3 tiếp tục đây là một quả bom đó tiếp tục đây là một ô xanh đó số điểm lên 320 rồi này anh em tiếp tục đây là một quả bom giữa ô số 2 cạnh ô số 1 này này số 2 cạnh ô số 1 này kéo vào số 3 này không đó finite tiếp đây là một ô xanh số 2 finite tiếp đó ba ô xanh luôn đây giữa quả bom này cũng là ô xanh anh em đó chúng ta sẽ về gõ 2 1 xong để ô trắng xong để ô 1 xong 3 xong lại một đó giống chưa giống hai bên rồi tiếp tục phải next tiếp nó tròn cho mình ở đâu nhỉ đây hai một đây là một quả bom đó bây giờ số mình chúng ta là còn 5 giống trong ngoài ghép và cũng chỉ là còn 5 của mình phải next tiếp hai quả xanh luôn anh em trên giữa luôn xanh xanh đó đây là số 3 này ở trên này là số 2 này phải next tiếp đó tìm cho mình đây thêm quả bom nữa còn bốn quả đó tiếp đây là một màu xanh đó, số 2 đây là một ô bom đó một cơ màu đỏ sẽ là ô bom và cơ màu xanh sẽ là bước an toàn ở đây là quả số 2 này nhé mình quên chọn này đó mình quên chọn rồi tiếp tục đây một quả bom nữa rồi số bình của chúng ta chỉ còn hai quả phải lấy tiếp đây là một ô trắng rồi ở đây chắc chắn là hên xui khả năng cao là có thể là hên xui à đây có quả bom này anh em chắc chắn rồi đây có quả bom đó finite tiếp đây là ô xanh đó finite tiếp đây là quả mình cuối cùng đó ý gì chưa như vậy là chúng ta chiến thắng với số điểm là 1570 rồi ghét cua mình chỉ chỉ hai lượt hai round như vậy rồi anh em có để ý này item hết mình xin tu cho Gallery này cái này là ở trong hồng đồ cá của chúng ta thì chúng ta nhận phím cá lên đây mình chơi một hai lần này một lần là medium book và một lần là luxury book thì đấy mình nhận xong mình vào vào tiếp event mình có thể vào là inventory này đây mình nhận được hai cái đây thì khi mà mở cái này á, thì anh em phải trưa bên này là 4 nhân 4 ô trọng nhé nhé anh em lưu ý ví dụ giờ mình mở một hộp medium sẽ được cái gì đấy một loạt này ba viên này hai viên B, một viên lái này Ờ, hai viên b một viên line còn hộp hộp luxury book này hộp cao nhất thì nó sẽ có là mic có theory van và hoặc là có rút thì chỉ có thể là hai ngàn hoặc là ba ngàn đó được viên mic luôn này anh em mic stone này đây đó anh em thấy chưa đó nên đây là cái cách chơi uh, tìm bom một cách rất là dễ dàng nhất cho anh em từ bước chơi như nào lựa chọn ra làm sao thì hy vọng video này sẽ giúp ích được ích nhiều cho anh em và nhất là những anh em mà chưa nắm rõ được cách chơi trong website Loki Game và cái link mình sẽ để ở dưới phần bình luận anh em thấy hay thì để lại cho mình một like cũng như một lượt đăng ký kênh để có những video tiếp theo bye bye và hẹn gặp lại nha